Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2021 Ga ô tô Lân Ngọc Đồng Nai báo giá tới các anh chị chiếc xe vừa về tới biển số 70A17146 Toyota Innova G năm sản xuất 2006 à, Xe gia đình, không kinh doanh dịch vụ Giá tiền chào bán mùa dịch 235 triệu Xe cực kỳ đẹp anh chị nào sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại Zalo 0919 24 3566 Các anh chị lưu ý cửa hàng ô tô là Ngọc Đồng Nai hàng tháng về 3 40 chiếc xe Toyota Innova cũng như các dòng xe khác như Ford Vs, Fortuner, Isuzu, Camry, Vios, vân vân. À, có về những dòng xe thông dụng của thị trường hiện nay cho nên các anh chị xem vào kênh youtube Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý là chúng ta nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình để được cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai thông báo là có xe mới về cho các anh chị qua hình thức tin nhắn các anh chị nào không bấm đăng ký sẽ không cập nhật được xe mới của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý là chúng ta à, bấm vào nút đăng ký có phải màn hình và bấm vào cái chuông sẽ được thông báo xe mới nha à, chiếc xe này là 235 triệu nha các anh chị biển số 70A 17146 Toyota Innova G xe gia đình không có kinh doanh dịch vụ à, xe này cực kỳ đẹp không có lỗi nha giá tiền à, chào bán rất là dễ thương bốn thay mới cái mới cái vỏ nè mới thay bốn vỏ mới đó cho anh chị lưu ý là xe của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai là chuyên về Innova nhiều hơn các à, dòng xe khác nha các anh chị cho nên anh chị nào kết à, nối về Innova thì liên hệ cho Lân Ngọc Đồng Nai số Zalo 0919243566 chúng ta xem sơ lược bên trong nha chiếc xe này vừa về cửa hàng chưa có à, dọn vệ sinh cho quay liền các anh chị nhìn theo cái vân với lại cái đồ đạt theo xe vẫn còn mới rất mới nha màn hình cảm ứng các anh chị nha à, la phong của mình đã bọc rồi nha các anh chị à, chủ xe đã bọc ghế bọc la phong rất đẹp nha anh chị nhìn cần số màn hình à, đầu đĩa đó rất là đẹp nha sùng chỉ thì à, riêng hết nha các anh chị sùng chỉ riêng hết Toyota Innova G năm sản xuất 2006 giá tiền 235 triệu anh chị nào sở hữu chiếc xe này về đi gia đình kinh doanh dịch vụ gì đó thì à, liên hệ liền cho Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 nha 243566 hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe nha các anh chị nha đặc biệt là ưu tiên cho các anh chị nào làm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai lấy xe của cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook bán nha à, sau khi bán được giao dịch môi giới thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị tiền hoa hồng qua hình à, thức chuyển khoản à, các anh chị không cần phải tới nhận trực tiếp tại cửa hàng ừ. các anh chị chỉ à, à, đăng ký vào Zalo của Lân Ngọc Đồng Nai và copy tin và hình về bán vì trong Zalo Facebook cửa hàng đăng rất nhiều xe à, muốn xem video nhiều thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, chúng ta bấm vào nút đăng ký sẽ có thông báo rất nhiều xe mới về nha xe mình bản G thì cảm biến à, theo xe đầy đủ nha các anh chị xe này được cái dàn gầm đẹp lắm đó, Tây Ninh thì đẹp cực kỳ ừ, rất là đẹp nha giá tiền 235 triệu đây à, cửa hàng xin nhắc lại là luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên à, phụ bán xe cho cửa hàng qua hình thức từ xa không cần phải đến trực tiếp cửa hàng chúng ta xem video như thế này và chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook bán thôi và sau khi chúng ta bán được thành công thì à, chúng ta sẽ cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản mà không cần phải đi đến nha đến trực tiếp nhận tại cửa hàng cũng như không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải bằng cấp bằng à, kỹ sư bác sĩ gì hết không cần bằng trình độ đại học học bự học đại gì hết chỉ cần biết chơi zalo facebook và chúng ta xem video và chia sẻ thôi đó, hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe lưu ý là chiếc xe này 2006 nha bốn cái vỏ mới thay mới can xà beng luôn à, có ga mui các anh chị ba ga mui xe rất đẹp rồi xin nhắc lại cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Sơn Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai nha số điện thoại 0919243566 luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên nha anh chị nào muốn mua bán trao đổi ký gửi gì đó thì à, các anh chị cứ truy cập vào Lương Ngọc Đồng Nai à, chúng ta liên hệ qua số điện thoại 0919 24 3566 xe gầm máy rất là êm nha các anh chị mới lấy về chưa dọn dẹp gì hết đó rồi chúng ta lưu ý là cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai à, à chúng ta chỉ cập vào bằng à, trên YouTube nha các anh chị nha đây các anh chị à, nhìn đời này mà nắp còn đẹp như thế này ha đó, nắp cabo rất là đẹp sùng chỉ nắp riêng hết nhanh tay liên hệ chỉ cập vào youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 24 35 66 Đó, xe rất đẹp rồi các anh chị anh chị xem máy móc này Đó, rất là đẹp nha <clears throat> đây chúng ta đóng máy lại nha Lưu ý là vừa xem vào bấm vừa bấm đăng ký cũng được các anh chị Vừa xem vừa chia sẻ cũng được Nếu chúng ta chia sẻ nhiều thì chúng ta à, có xe nhiều bán Và muốn cập nhật nhiều thì chúng ta đăng ký vào kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Và cũng như là chúng ta bấm vào cái nút đăng ký thì kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết xe mới về à, hôm nay là xe mới về qua hình thức tin nhắn nha các anh chị lưu ý số điện thoại Zalo của cửa hàng là 0919 243566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ thấp nhất là 50 triệu và cao nhất là 500 triệu à, bán giá cả xe cực kỳ hợp lý cho các anh chị à, về mua về à, chạy kinh doanh dịch vụ cũng như là chúng ta bán ừ quý hàng xin nhắc lại là ưu tiên cho các anh chị làm cộng tác viên qua hình thức chia sẻ tin nhắn từ xa, à, chia sẻ YouTube bán mà không cần phải qua trực tiếp tại cửa hàng. Chúng ta bán qua điện thoại và đăng thông tin lên để là số điện thoại của người đăng lên trên trang cá nhân Zalo Facebook. Sau khi các bạn bè các anh chị gọi thì các anh chị à, à, chụp hình lại à, số điện thoại của khách hàng và gửi qua Zalo cho Lân Ngọc Đồng Nai. Tân Ngọc Đồng Nai sẽ thông báo cho các anh chị biết xe mới qua hình thức tin nhắn và các anh chị cứ thế lấy xe mà làm anh chị nào nhanh tay nhanh chân quen biết à, nhiều rộng thì tháng bán 10 chiếc bán hơn 10 chiếc thì chúng ta có thu nhập khá hơn ha cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị bán đủ các loại xe nha và cung cấp giá tốt dọn xe đẹp à, à săn lùng những chiếc xe đẹp chất lượng tốt về các anh chị bán các anh chị khỏi cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như khỏi cần phải bằng cấp kỹ sư gì hết chúng ta trực tiếp à, xem video và trực tiếp chia sẻ thôi các anh chị lưu ý là nhớ bấm đăng ký dưới góc phải màn hình để cập nhật xe mới nha chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được và vừa xem vừa chia sẻ cũng được vì à, cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai là xe về liên tục các anh chị không bấm đăng ký thì chúng ta không có biết để mà nhắn tin cho các anh chị biết thông báo cho các anh chị là xe mới đã về cửa hàng xin nhắc lại cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai chiếc xe 70A 17146 là chiếc Toyota Nova là xuất 2006 phiên bản G xe gia đình không kinh doanh dịch vụ chiếc xe này cửa hàng chào bán 235 triệu bao rút hồ sơ gốc cũng như bao công chứng ủy quyền cho các anh chị à, các anh chị nào kết nối thì gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919 24 3566 và anh chị nào có nhu cầu làm thêm chia sẻ video bán thì cứ đăng ký vào kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và bấm vào cái chuông cửa hàng sẽ thông báo cho các anh chị biết xe mới về hàng tháng rất nhiều các anh chị có và thông báo đó và thế là chúng ta chia sẻ và bán thôi hình thức bán cũng như hình thức nhận tiền hoa hồng thì chúng ta à, bán qua hình thức chuyển khoản à, không cần phải đến nhận trực tiếp cũng như không cần bỏ vốn nha rồi cửa hàng của tôi nhắc lại là chúng ta nhớ bấm nút đăng ký trước khi cấp máy và chúng ta muốn bán xe cùng Lân Ngọc Đồng Nai thì cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị qua tin nhắn nếu các anh chị có bấm chuông và các anh chị à, À, không cần phải bỏ vốn bỏ công nha rồi à, nhớ xem và à, chia sẻ nếu như các anh chị có nhã hứng làm thêm à, à, cửa hàng ô tô Đông Ngọc Nai cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã bấm nút đăng ký và chia sẻ bán phụ xe cho cửa hàng ô tô Đông Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Đông Ngọc Nai xin chào các anh chị chúc các anh chị có một ngày làm việc vui vẻ một buổi chiều cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xem xe thật là nở nụ cười trên môi À, cảm ơn các anh chị xin chào nhớ trước khi cúp máy và chúng ta bấm vào nút đăng ký cũng như là chúng ta bấm vào nút chia sẻ à, chúc các anh chị vui khỏe nha xin chào và hẹn gặp lại xe sau